à, tại vì chủ đầu tư là cái người họ có một cái miếng đất lớn họ sẽ phân từng cái lô nhỏ từng cái nền nhỏ để họ sẽ bán cái đất đó cho bạn ví dụ như là bạn nên chọn những cái chủ đầu tư lớn họ có những cái tiểu sử tốt có năng lực tài chính tốt ha họ đã từng làm những người quy hoạch những cái dự án rồi à, và chắc chắn một điều rằng là sau đó họ sẽ à, giao được cái sổ đỏ cho bạn thì à, tại vì hiện nay thì có rất là nhiều dự án đất nền có giá bán khá là rẻ họ họ sẽ hứa bạn là trong vòng thời gian bao lâu họ sẽ ra được cái ờ, giấy tờ cho bạn nhưng mà chưa chắc ha tại vì á khi mà họ phân lô họ làm cái dự án phân lô bán nền như vậy á thì nếu mà họ không làm đủ hoặc là đúng cái hạ tầng cơ sở có thể kết nối được với hạ tầng cơ sở bên ngoài thì chắc chắn một điều rằng cái dự án đó sẽ không được cấp phép à, không được cấp cái sổ ha và bạn cũng sẽ không bao giờ nhận được cái sổ à, và tiền của bạn có thể là nó sẽ bị giữ ở đó hoặc phải thời gian lâu mới có thể thanh toán lại được nó rất là phức tạp nếu mà để chắc chắn nhất thì bạn sẽ mua những cái à, đất nào mà nó đã có sổ sẵn rồi à, thì à, cái đó là cái sự chắc chắn nhưng mà đối với những một vài người thì sẽ không có đủ uh, số lượng tiền À, để có thể là mua ngay mà họ muốn mua à, từ từ đóng từ từ tới một thời gian nào đó khoảng trong vòng một năm họ có thể là nhận được cái sổ thì cái điều quan trọng đó là bạn phải tìm hiểu cái chủ đầu tư ha rồi cái cái điều quan trọng thứ hai đó là bạn phải xem xét cái hồ sơ pháp lý của dự án à, vì đây là cái yếu tố quan trọng à, là quyết định bạn có nên mua hay không à, bạn phải tìm hiểu rõ ràng cái lô đất muốn mua đã được duyệt quy hoạch hay chưa à, đó có quy hoạch một phần 500 hay chưa ha có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền hay chưa đó à, và bạn ưu tiên chọn những cái lô đất mà có giấy chứng nhận quyền sở hữu để tránh những cái tình trạng tranh chấp sau này ha rồi à, nếu mà có thu hồi thì bạn vẫn có được nhận đền bù thì ờ, và cái à, tiếp theo ở trong cái pháp lý thì bạn phải Ờ, đất nền á, thì cần có những cái văn bản như sau thì cái, đầu tiên đó là cái văn bản thỏa thuận cái địa điểm quy hoạch dự án do phòng kiến trúc sư trưởng cấp cái thứ hai đó là hồ sơ chứng minh à, lô đất đang hoàn tất giải tỏa đền bù cái thứ ba đó là hồ sơ chấp thuận của ủy ban nhân dân quận huyện à, chuyển qua phòng kiến trúc sư trưởng và có văn bản của kiến trúc sư trưởng và có cái um, tất cả những cái um, quy hoạch ha thì cái đó nó mới đầy đủ À, và cái ờ, kinh nghiệm thứ ba đó là bạn không bao giờ à, mua đất sổ chung ha vì nếu mà có mua chung thì bạn cũng phải yêu cầu để tách riêng ra à, mỗi người một lô mỗi người một cái phần của mình chứ đừng có bao giờ là để chung ở đó à, rồi à, cử một người à, đứng đứng ra để mà đại diện đứng tên trên cái sổ đó tại, tại vì rất là nguy hiểm nếu mà người đó thường thì họ sẽ không có ý gì nhưng mà nếu giá đất tăng hay là có một cái gì đó uh, mà làm cho họ uh, cảm thấy rằng là à tôi có quyền làm cái cái điều đó thì họ sẽ bán cái đất đó và bạn sẽ không thể nào kiện thưa gì được tại vì họ là người đứng ở trên cái cái đất đó họ có quyền ha chủ quyền của cái mảnh đất đó hoặc là uh, yêu cầu ờ, bạn sẽ yêu cầu mọi người đứng chung tất cả ở trên cái ờ, cái sổ đỏ đó nhưng mà cái việc mà đứng chung ở trên sổ đỏ nó cũng rất là nhiều rắc rối à, khi mà một người đồng à, một người không bán thì lô đất của bạn cũng sẽ không thể không thể nào mà bán được thì à, và cái việc mà là tách sổ ha tách thửa thì nó cũng phải dựa vào cái diện tích à, được phép tách thì cái đó bạn phải liên hệ với bên à, địa chính của bộ huyện đó thì bạn ờ, xem rằng là ờ, ở khu vực đó thì bao nhiêu đất diện tích bao nhiêu thì được quyền tách rồi ờ, bạn rất là phải quan trọng cái việc mà kiểm tra những cái hồ sơ pháp lý của những cái đất đó và xem rằng là ví dụ như là bạn xem một cái cái cái mảnh đất trên cái sổ hồng thì bạn sẽ không thấy cái đường bạn sẽ không có nó không thể hiện cái đường ở trên đó không có thể hiện cái đường giao thông ví dụ bạn mua một cái miếng đất lớn ở trong đó chủ những cái chủ đất ở trong đó họ tự động họ sẽ à, hiến một cái phần đất đó à, để họ làm đường vào các cái lô bên trong nhưng mà cái đất đất đó không được nhà nước công nhận không không phải là à, bạn muốn hiến làm đường giao thông là sẽ được phép ha không phải và nó không thể hiện ở trên giấy tờ thì khi mà bạn à, muốn chuyển đổi hay là bạn muốn làm gì đó thì nó rất là khó khăn và không thể làm được ha thì bạn phải xem rằng là có được phép hay không phải hỏi ở chính quyền và khi mà bạn tách tách ra như vậy phải tách thẳng ra và phải thể hiện tất cả những con đường vào nhiều uh, bạn khi mà mua đất đã không để ý điều đó mà mua chung và sau đó là uh, tất cả mọi thứ nó cũng không có thể hiện rõ ràng ra mặc dù ở trên map cũng có thể là nó sẽ uh, bạn sẽ thấy một cái đường để đi vào những khu đất của bạn nhưng mà trên bản đồ địa chính của bên uh, nhà nước thì nó không có thể hiện thì chắc chắn bạn sẽ không làm gì được bạn sẽ không được cấp phép bạn cũng